Alo, vâng xin kính chào tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh Sơn Cầu Top 1 Ticket b Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em Đây là kết quả đó là trả thưởng thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 Và ngày hôm nay giải đặc biệt ra chúng ta có dạng 85856 Đấy, yên tâm càng 8 ngày hôm nay Nổ cho anh em con độc thủ đề đó là con độc thủ đề 56 phải không ạ Độc thủ đề 56 65 nó nằm ở cái bộ đề 01 cho toàn thể tất cả anh em nhé. Bộ đề 01 đã nổ cho anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau điểm qua đầu lô tô từ đầu 0 cho tới đầu 9. Ngày hôm nay tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em, không bị gãy khúc một đầu nào hết, phải không ạ? Và thể hiện cho anh em đó là lô tô à, hai nháy ngày hôm nay có con 70. Đấy. 70 cầu lô hai nháy cho tất cả anh em ngày hôm nay. Và nổ con độc thủ đề 56. Thể hiện những lô tô giải rác cho anh em cũng khá là đều từ đầu 0 cho tới à, đầu 3 phải không ạ? Đầu 6 nổ cho anh em hai nháy và đầu 9 đúng chưa và ngày hôm nay xuất hiện cho anh em một cái đầu 7 rực rỡ tương bừng cho anh em 5 nháy lô tô nhá và đầu 8 4 nháy lô tô thì ngày hôm nay xuất hiện cho anh em con kép 88 và 55 đấy thì ngày mai sau giải đặc biệt con 56 chúng ta nên chơi con gì thì bạc nhớ ngày mai thì chúng ta cùng nhau test qua ở soi cầu top 1 XSMB thì rất là đáng tiếc cho anh em nhá <clears throat> ở cái dàn đề lên cho anh em năm 225 này đúng chưa năm 225 và năm 445 thì ngày hôm nay nổ cho anh em con ờ, độc thủ đó con 56 độc thủ lô tô 36 và song thủ 1441 chúng ta không chiến thắng được anh em nhé nên là rất đáng tiếc theo đường cầu này thì tôi đã gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em rồi những diễn đàn đó là diễn đàn công khai thì anh em chỉ mang tính chất tham khảo hoặc là vui chơi văn nghệ nhỏ nhẹ trà đá mà thôi đấy ngày hôm nay 45 về cho anh em này đó là cũng khan khá là nhiều ngày rồi và con 94 khan cực đại cho anh em đấy chúng ta cùng nhau đó đi vào thống kê để chốt số cho ngày mai thì vị trí cầu lấy cho anh em ngày mai đó là ngày à, chủ nhật ngày 21 nhá đường cầu này chạy cho anh em ở ngày chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 này thì đường cầu chạy cho anh em như sau Chúng ta có vị trí cầu đó là ở giải 3.2 Ở đường cầu giải 3 nhá Chấm 2 đúng chưa Thì lấy cho anh em đó là hàng chục à, Hàng chục đó là tâm cả con số 9 Và ghép lại cho anh em ở cái giải 5.1 nhá Chúng ta có cho anh em ở giải 5.1 Điên cho em em đó là ở cái hàng con số 1 Đúng chưa và chúng ta cùng nhau ghép lại để tìm ra một đường cầu ngày mai vị trí là song tụ lô tô vị trí chúng ta có 9 ghép 1 nổ cho anh em cặp 19 và 9 11 nhá 19 91 để đánh cho ngày à, vị trí đó là ngày 22 vị trí ngày 22 thì chúng ta ăn được đó là độc thủ 91 đúng chưa 91 chúng ta đã chiến thắng được và tiếp tục theo cái đường cầu này thì anh em có à, đường cầu vị trí ngày à, mai à, ngày 23 ngày 23 nhé vị trí ngày 23 thì chúng ta có cho anh em 1991 thì chúng ta có 4 ghép cho hai nhé vị trí 4 và chúng ta có đường cầu ngày thứ hai đó là vị trí uh, à, 2 ghép 4 nổ cho anh em đó là 242 này 242 nhé tiếp tục anh em đó là xét cầu ở ngày uh, à, 23 ở ngày 23 thì chúng ta có cho anh em đường cầu 2442 thì chúng ta chiến thắng được con lô tô độc thủ 42 duy nhất đúng chưa tiếp theo đường cầu báo cho anh em ở vị trí ngày 23 thì chúng ta có 8 ghép 3 đúng cho tất cả anh em 8 ghép 3 sinh ra cho anh em một cặp đó là 383 38 và 83 nhá ở ngày 24 xuất hiện cho anh em đường cầu đó là con à, 83 đúng chưa xuất hiện cho anh em đường cầu 83 nhé và vị trí sau giải đấu con 56 ngày mai báo cầu cho anh em không ghép một đấy không ghép một nổ cho anh em cặp xong thủng lô tô đó là 0110 dạ 01 và 10 đấy trùng cầu hợp máu ngày mai thì anh em có thể vào tiền ở đường cầu này nhá bắt cho anh em cặp xong thủ lô tô này xong thủ lô đó là 0110 một không, đấy và kết cho anh em ở con độc thủ lô tô đó là con 59 vào ngày mai nhé độc thủ lô tô đó là con 59 và chạm đề ngày mai kết cho anh em một cái chạm đề đây chạm đề vị trí ngày mai thì tôi lại kết cho tất cả anh em một cái đường cầu ở cái chạm 3 và chạm 9 nhé ở cái chạm 3 và chạm 9 ngày mai chạm đề chạm 3 và chạm 9 chạm 3 và chạm 9 đấy dàn đề lên cho anh em như sau chúng ta có một cái dàn đề để anh em tham khảo thì sau cái bộ đề 01 thì chúng ta nên chơi ở cái bạc nhớ ở bộ đề nào thì ở cái bộ đề này chúng ta đánh ra gồm có đó là bộ đề 23 nhé chúng ta có 232 282 282 tiếp tục 7373 373 sinh ra cho anh em đó là 787 nhé 787 tiếp tục cho anh em đó là đường cầu như thế nào ạ vị tiếp tục in cho anh em một cái bộ đề đó là bộ đề 13 13 chúng ta có 1331 tiếp theo anh em có cho mình đó là 181 81 363 363 tiếp theo anh em à, có cho mình đó là 686 các bạn ạ 686 và bộ đề cuối cùng muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em như sau bộ đề cuối cùng thì chúng ta có ở cái bộ đề 02 nhé bộ đề 02 chúng ta gồm có 020 020 tiếp theo anh em có cho mình 070 525 và 575 và 575 đấy đó là dàn đề kết của đội ngũ chúng tôi dành tặng đến tất cả anh em chúng ta có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 con số đề anh em nhé tất cả có 24 con số đề và chúc anh em đó là ngày mai đánh lô thắng lô đánh đề nộ đề lấy lại tất cả những gì đã mất và những anh em thật sự đó là thua tha xa bờ loạn số thì liên hệ ngay đó là Zalo phía sau cho tất cả anh em nhé. Anh em đã xa bờ loạn số rồi đừng phang vào những con số bậy bạ để rồi đó là tiếng kết đã xa bờ loạn số được chưa tất cả anh em. Những lời nói của tôi thì gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em như thế này. Số chuẩn từ hội đồng sổ số, số là không có anh em nhá. Tất cả những người mà làm cái số hội đồng sổ số, số là tất cả đều là lừa đảo. Đấy Cầu kèo chúng tôi có thật 100% và tỷ lệ ăn cao cho tất cả anh em. Anh em nhé. Kết cầu trùng máu thì anh em vào Zalo kết bạn chúng tôi để nhận những cái đường cầu chuẩn chỉnh nhất. Rồi cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm và an yên bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.